công đi cha có dặn mày phải cố thành công đừng có ham chơi phải cố học hỏi không làm cha mẹ trong cái đất sài gòn nó chật chội lắm phải cố giữ lấy thân còn biết khi nói ra câu này thì cha mẹ cũng đã nhiều nếp nhân, xong cả cuộc đời chịu mọi vất vả cũng vì hai chị em làm nghề đã nặng khói bụi lại nhiều mặt mũi càng lắm lem xem thường tính mạng chịu mọi mất mát cha phải biết mình đã sai Con người của con thì quá nhỏ Thế giới này thì quá to Đoạn đường con đi thì ngày càng khó Không thể để nó như đóng tàn cho Con muốn mình đạt được thứ gì đó Người ta gọi là chữ thành công Trong lúc khó khăn không một người rước cha là chiếc đò lướt qua sông Công ơn của cha lớn hơn biển cả Không biết bao giờ trả hết đây Dạy nắng và mưa sớm hôn về một chỗ mát nhất là những tán cây Nhưng con nào hay, con nào thấy được những vết cắt cha cha chày Cũng bởi vì cha muốn con sung sướng không mang nỗi khổ đến sau Người thương con sương lớn non cả trời dù ra sao vẫn còn cha ở bên cuộc đời ngày con cha bên cạnh con kể cho